Trong phần này, nam chính của chúng ta lần này gặp phải đối thủ khó sơi rồi đây. Cái này chính là đối mộc bạch, vũ hồn bạch hổ, chiến hồn tôn cấp 37, sở hữu hồn hoàn ngàn năm cùng vẻ ngoài cũng rất điển trai. Sau khi nghe thấy vũ hồn của đường Tam thì hắn có chút kinh thường, nhưng đường Tam lại nói một câu khiến ai nấy cũng đều phải nề phục, đó là không có vũ hồn vô dụng, chỉ có hồn sư vô dụng. Đới Mộc Bạch nghe xong liền mỉm cười nói, vậy thì chiến thôi. Nếu đối thủ chỉ đơn giản là hai hồn hoàn thì đương nhiên phần thắng sẽ thuộc về đường tam của chúng ta rồi, nhưng có lẽ sự tình không được suôn sẻ như vậy. Gã lại có tới ba hồn hoàn khiến cho đường tam không phải là đối thủ của hắn ngay lúc này. Trận chiến này tuy nam chính của chúng ta thua nhưng đã khiến cho đối thủ phải nể nang vài phần. Trước khi rời đi, đối mộc bạch nhường lại căn phòng cho hai người, còn nhắn nhủ vài câu. Ta đợi hai người ở học viện sửa lại khắc, nếu có vấn đề gì thì tìm tà mô bạch khổ đối mộc bạch Lúc đó thật muốn đấu một trận hết sức với đường tam người. Đám người tiểu vũ nhận phòng, quả nhiên vẫn thấy có gì đó sai sai. Nơi này là phòng dành cho các cặp tình nhân cơ mà. Thảo nào bàn nãy tên đời thiếu gia kia lại nhường. Nam nữ thụ thụ bất tường thần thôi thì nhường lại cái giường cho tiểu muội muội, còn nam chính thì ngủ sổ phà vậy. Trong lúc tịnh tâm suy nghĩ, thì hình ảnh trận giao chiến bàn nãy hiện lên, thứ ánh sáng màu vàng mà lúc đời mộc bạch tỏa ra khi dùng tới hồn hoàn thứ ba có lẽ là một loại cương khí Đường môn có một vài ám khí chuyên dùng để phá cương khí, hy vọng sẽ phá giải được chiêu thức kia. Tới đây mà không đi dạo thị trấn thì hơi phí, hai người bọn họ đi loanh quanh ngắm phong cảnh rồi ghé vào một căn nhà cổ. Nơi này có rất nhiều món bảo vật cổ được sắp xếp khá là ngăn nắp. Nhưng thứ thu hút đường tam không phải là những thứ ấy mà lại là viên ngọc thạch đang tỏa sáng kia. Chính xác thì tên gọi của nó là phát tình. Giá bán thì lại không hề rẻ một tí nào. Ông chùa ở đây lúc thì đòi 100 kim hồn tệ, lúc lại 200, Cuối cùng chốt giá là 500. Như vậy chẳng khác gì cướp của giết người, thôi không mua thì hơn. Nhưng theo đường Tam nghĩ, người này hẳn không phải là kẻ tầm thường, lão nhếch miệng cười nói. Nếu vậy thì có thể trả trước 200 kim hồn tệ, còn thiếu 300 thì có thể trả góp cũng được, nhưng lãi là 10%, chịu thì mua. Quả nhiên là dân buôn bán, thật là biết tính toán mà. Ông chủ kia đột nhiên nhìn thấy đai lưng của đường Tam, vội vàng tra hỏi rốt cuộc từ đâu mà có được nó. Quả nhiên sau khi nghe xong hai chữ đại sư thì gã đã ngẫm nghĩ một hồi rồi tặng cho đường tam viên phát tinh kia, sau đó nhanh chóng đuổi hai người ra ngoài, đường làm phiền giấc ngủ của lão. Nhưng làm người ai lại làm thế bao giờ, chuyện gì cũng có qua có lại chứ. Vậy nên nam chính của chúng ta quyết định để lại hai bịch kim hồn tệ rồi mới dám rời đi. Về đến khách sạn, Đường Tam lấy trong đai lưng ra cây búa đánh vỡ viên phát tinh kia, rồi nhanh chóng nhờ Tiểu Vũ thu gom những mảnh vụn đang bay lơ lửng trên không trung kia. Viên phát tinh này theo suy đoán của hắn thì đã có hơn 10 vạn tuổi rồi. Có một số loại thủy tinh bị ngoại giới ảnh hưởng, bên trong sẽ hình thành một vài sợi màu vàng. Những sợi vàng này vô cùng dẻo dai và sắc bén, lực đàn hồi ngoài sức tưởng tượng còn gọi là phát kim. Mà thủy tinh có phát kim thì gọi là phát tinh. Đến đây thì tiểu vũ vẫn chưa hiểu rõ lắm công dụng của phát kim là làm gì. Thực chất phát kim này sắc bén và nhỏ hơn kim châm rất nhiều, khả năng đâm xuyên sau khi được hồn lực quán nhập trở nên cực mạnh mà thể tích của nó lại nhỏ, khi đâm trúng cơ thể, phát kiếm mất đi hồn lực sẽ co lại, khiến cho đối thủ mất mạng. Hắn gọi nó là Long Tu Trâm. Hai người tiếp tục hành trình đến học viện Sử Lạch Khắc như lời đại sư đã căn dặn. Ở đây họ gặp lại đối Mộc Bạch, ngoài ra còn tận mắt thấy được đế hồn sư. Vị đế hồn sư kia nhìn thấy vũ hồn của Tiểu Vũ và Tiểu Tam liền rất kinh ngạc, nhất là đối với Đường Tam. Không ngờ Lam Ngân Thảo lại tu luyện nhanh tới như vậy. Nam chính của chúng ta cười rồi chọc kẹo nói – Nơi này chỉ nhận quái vật, không nhận người bình thường. Như vậy bọn ta đủ điều kiện rồi chứ. Hai người bọn họ thành công thông qua buổi khảo nghiệm đầu tiên, đới Mộc Bạch dẫn bọn họ đến vích cửa ải thứ hai. Ở đây Tiểu Vũ nhìn thấy xe hương trăng vô cùng bắt mắt nên muốn được nếm thử xem mùi vị ở học viện sử lai khắc này như thế nào. Anh ngồi đâu bị chọc kẹo tới mức đỏ cả mặt. Tên này là Tiểu Áo, nhìn gương mặt với bộ dâu như vậy, có nghĩ hắn chỉ mới 14 đây không chứ? Quả nhiên là học viện quái vật, Thứ gì cũng đều rất kỳ lạ, cổ quái mà. Lần này bọn họ được miễn qua ải thứ hai, ải thứ ba bởi vì hồn lực của bọn họ đã vượt xa cấp 25 rồi. Tiểu Vũ và Đường Tam bây giờ đều là cấp 29, còn hai vị cô nương kia lần lượt là 26, 27, đều khiến cho lũ học viên đang khảo nghiệm trong vòng hai kia ganh tị mà trố mắt nề phục nhìn. Học viện này vốn dĩ hàng năm chỉ nhận hai người, cho nên tổng số học viên ở đây chỉ có 42 người mà thôi. Như vậy thì sao có thể có nguồn thu nhập để duy trì học viện được cơ chứ? Nếu muốn được tốt nghiệp thì hồn lực phải đạt cấp 41 trước năm 20 tuổi. Chính vì thế mà ở đây chỉ mới có 14 người đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp mà thôi. Số còn lại nếu xui xẻo thì bị mất mạng trong lúc chiến đấu với hồn thú. Đời Mộc Bạch có giải thích vì sao nơi này mang tiếng là học viện nhưng sao lại nghèo nàn tới như vậy. Là bởi vì vốn vương thất của vương quốc Ba Lạp Khắc muốn tài trợ cho học viện nhưng lại yêu cầu học viên tốt nghiệp phải làm việc cho họ, cho nên viện trưởng đại nhân đã từ chối ngay Chính vì thế chỗ này mới thành ra như vậy. Mặc dù thuận lợi vượt qua các ải kia, nhưng tới ải cuối cùng thì không hẳn thế. Lần này đám người đường Tam gặp phải đối thủ rất mạnh của học viện, chỉ thua sau viện trưởng mà thôi. Tên của người này là Triệu Vô Cực. Nếu như thường niên thì đối mộng bạch sẽ là người khảo nghiệm cuối cùng xem bọn họ có được thông qua hay không. Nhưng lần này, Triệu Lão Sư lại cảm thấy vô cùng hứng thú với đám học viên mới nên mới đứng ra ứng chiến. Tên nào trụ nổi được một nén hương thì sẽ nghiễm nhiên thông qua vòng này. Chỉ có điều, Người này chính là Chiến Hồn Thánh, thủ vũ hồn cấp 76, thực lực này liền có thể tung hoành ngang dọc giữa đại quân vạn người. E là công kích đầu tiên của triệu vô cực, bọn họ cũng chẳng thể kháng cự lại được. Đường Tam, Chiến Hồn Sư hệ khống chế cấp 29, Vũ Hồn, làm Ngân Thầu. Tiểu Vũ, Vũ Hồn Nhu Cốt Thỏ, Chiến Hồn Sư hệ cường công cấp 29. Vị cô nương y phục màu đen này là Chu Trúc Thanh, Thú Hồn, U Minh Linh Miêu, Chiến Hồn Sư hệ mẫn công cấp 27. Còn cô nương xinh đẹp còn lại là chữ Vinh Vinh, khí hồn thất bảo lưu ly tháp, khí hồn sư hệ phụ trợ cấp 26. Vì cô nương này không phải là người của gia tộc thất bảo lưu ly, gia tộc mệnh danh là khí hồn tính phụ trợ mạnh nhất đại lục đây sau. Quả là đã xinh đẹp, giá thế lại khủng nữa. Quay trở lại với vấn đề chính, kế hoạch của bọn họ sẽ là chữ Vinh Vinh phụ trách phụ trợ, tiểu vũ công kích chính, đường tam phụ trách khống chế công kích của thầy Triệu, cố gắng hạn chế giúp tiểu vũ tấn công chính diện, Chu Trúc Thanh phụ trách giữ chân đối thủ từ hai bên cánh. Như vậy, thời gian một nén hương cũng đã hết, đã tới lúc bọn họ thể hiện sức mạnh và tài năng của mình rồi đây. Trận chiến này lửa vô cùng, phải nói là kinh thiên động địa, long trời lở đất mà. Kẻ thì đánh, kẻ thì hỗ trợ liên tiếp, ra đòn đánh vào triệu vô cực, mỗi người đều rất linh hoạt trong chiến đấu. Nhưng mà đã mang danh hồn thánh thì sao mà có thể bị đám tiểu quỷ này đánh bại cơ chứ? Nãy giờ hắn ta còn chẳng thèm xài tới hồn kỹ, để lão trông chờ xem những học viên mới này thực lực như thế nào đây. Nhưng mà nhìn đống hoang tàn bọn họ đập phá này đi, này chẳng phải là đang phá trường hay sao? Thôi chúng ta cùng tiếp tục trận đấu vậy. Chiến trường ngổn ngang, triệu vô cực trong đống đất đá đứng dậy, nhìn lũ tiểu quỷ. Nãy giờ chỉ là màn dạo đầu mà thôi, bây giờ mới là đánh thật đây. Đường Tam dùng đám làm ngân thảo trói chặt đối thủ vào trong, nhưng nhanh chóng lại bị xé toạc. Sức mạnh này quả thật đáng sợ, văng gầm cả một vùng trời. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh bị đánh bay ra xa, may thay có Đường Tam và Đới Mộc Bạch đỡ lấy kịp thời, đúng là anh hùng mà, lâu lâu phải thể hiện trước mỹ nhân chứ. Tiểu Vũ định dùng thuật mê hoặc nhưng lại quên mất rằng thầy Triệu còn có biệt danh là Bất Động Minh Vương, sao lại có thể để thứ này làm tổn hại tới cơ chứ? Cuối cùng nhận kết quả bị đánh bay ngất xỉu trong lòng của nam chính. Đường Tam cảm thấy tức giận vì ngay cả muội muội còn không bảo vệ được nên muốn quyết chiến một trận đàng hoàng với Triệu lão sư. Nếu hắn duy trì được trong vòng thời gian quy định thì cả bốn người sẽ đường đường chính chính vào học, còn nếu không thì cả bốn sẽ rời khỏi đây một cách tâm phục khẩu phục. Quả nhiên, đứa nhóc này khiến cho hắn có chút không yên tâm. Định chơi trò kéo dài thời gian với triệu vô cực hắn hay sao đây? Nếu vậy, thời gian một nén hương sắp tới, hắn lại chưa thu phục được đứa trẻ này. E là sẽ là lời đàm tiếu cho mọi người đây. Đến đây đi, đòn quyết định rồi, không thể để danh tiếng hôn thánh này bị sỉ nhục được. Tên tiểu tử này quả nhiên có bản lĩnh, không ngờ triệu vô cực hắn đương đương là hồn thánh cấp 76 mà phải sử dụng tới hồn kỹ thứ tư để kết thúc trận đấu này. Dù có né tránh để cố cầm cự thời gian, nhưng cuối cùng đường Tam vẫn là bị thầy triệu bắt được. Hết cách rồi, đành tung tuyệt chiều cuối ra vậy. Làm ngân thảo, hồn kỹ thứ hai, quỷ đăng, ký sinh. Bản nãy trong lúc giao chiến triệu vô cực đã không để ý tới, cho nên bây giờ mới bị đám quỷ đăng mọc ra từ phía trong cơ thể quần lấy đây mà bài học chính là không nên quá khinh thường kẻ địch. Quỷ đằng tuy chỉ là hồn thú trăm năm, nhưng tính sắc bén lại vượt cả hồn thú ngàn năm. Điều này không nên xem thường. Lần này tới lượt nam chính của chúng ta phản công. Lần lượt các loạt kim châm được tung ra, tiếp tới là tung hỏa mù có độc và cuối cùng là phát kim. Người ta có câu, già có sức mạnh, trẻ có tốc độ. Chính vì thế điểm mạnh của đường Tam là tốc độ. Liên tiếp tấn công và tìm ra được sơ hở, cứ thế mà thở thắng sông lên. Cuối cùng thì triệu vô cực cũng đành phải chịu thua. Gương mặt nhem nhúa, quần áo tạt tơi tới mức tiểu áo còn không nhận ra nữa cơ mà. Vậy là bọn người đường Tam cuối cùng cũng được thuận lợi thông qua. Ải thứ tư cũng là ải cuối rồi. Mà tên tiểu áo này hình như đang rất chú ý tới các vị mỹ nữ thì phải. Còn đời thiếu gia của chúng ta hình như rất động tâm tới vị cô nương chú Trúc Thanh. Còn bế nàng về phòng nghỉ ngơi nữa cơ chứ. Thật đúng là phòng lưu đa tình. Buổi tối, Triệu Vô Cực đang ngồi trong phòng tức tối suy nghĩ cách làm sao để xả giận lên chú nhím con đường tam, thì nghe có người gọi tên hắn. Người này bí hiểm dụ hắn vào trong rừng rậm rồi mới chịu xuất hiện. Quả nhiên, mặc dù người đàn ông này quấn khăn che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ phần miệng và phần cằm, nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra đây chính là phong hạo đấu la đường hậu cha của đường tam. Mặc dù có viện trưởng chạy tới can ngăn nhưng vẫn không thể nào giảm bớt được nộ khí của đường hậu.